thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục thư thứ sáu Phàm tình chẳng thể suy lường lợi ích của Phật Pháp được Kẻ ngu chỉ biết dùng thuốc men để trị bệnh Và van thần vái quỷ cầu được lành bệnh Điều đáng gọi là phường Gánh gai bỏ vàng đi ngược đường Ông do bị bệnh mà biết Công phu chẳng hờ hững Hời hợt sẽ đạt được lợi ích thật sự lại biết Phật Pháp quả thực có thuật điểm đá thành vàng đây là ví dụ đừng hiểu lầm có công huân biến phàm thành thánh đấy cũng là do thiền căn đời trước mà ra mà cũng là do đời này tu trì mà được hãy khéo dùng tâm đừng cho đấy là chuyện kỳ lạ đặc biệt rồi thoái thức cộng lao trước kia thì tương lai sẽ càng đạt được lợi ích sâu xa. Nói đến lợi ích sâu xa thì bất tất phải cầu nơi cảm thông cảnh giới mà hãy nên nhận chất sự vãng sanh Tây Phương thì mới chẳng phù ẩn sâu tam bảo gia bị lần này. Chúng anh túc căn sâu xa nhưng tri thức chưa mờ mang Nửa đêm niệm Phật Thấy một vị thần mặc kim giáp Sợ bị ma thử thách Nên chẳng dám niệm Sao mà vô trí quá mất như thế Phàm người niệm Phật chỉ nên trí thành Cần thiết nhất tâm chánh niệm Chọn chặn chuyên chú vọng tưởng thấy Phật hoặc thấy cảnh giới Bởi lẽ nếu tâm quy nhất thấy Phật hay thấy cảnh giới đều chẳng đến nổi lầm lẫn sanh hoan hỷ rồi đến mức được chút ít đã cho là đủ trở thành lui sụp không thấy phật không thấy cảnh giới cũng chọn chẳng thiếu sót gì tâm chưa quy nhất mà muốn gấp thấy phật thấy cảnh giới đừng nổi thấy cảnh ma dẫu thật sự thấy cảnh phật mà tâm lầm lẫn sanh hoan hỷ thì cũng bị tổn hại Nghĩa là do sanh hoan hỷ bèn lui sụt Chẳng được hưởng lợi ích Hãy nên chú trọng Chí thành niệm Phật Đừng ôm lòng mong tượng thấy Phật Hay thấy cảnh giới Nếu khi đang niệm Phật Chợt có tượng Phật và tượng Bồ Tát Tượng chư thiên hiện ra Tâm chỉ dự chánh niệm từng sanh chấp trước Biết tượng hiện ra ấy Chỉ do tâm hiền tuy hiển hiện vằn vật phân minh thực sự chẳng phải là một vật nào do tâm tình nên hiện ra cảnh tượng ấy như nước thanh tình trăng liền hiện bóng chẳng có mảy may kỳ lạ đặc biệt nào cả tròn chẳng sanh lòng khoe khoang vui sướng tâm càng thêm chuyên nhất sốt sắng niệm phật người làm được như thế thì đừng nói là cạnh giới Phật hiện ra sẽ được lợi ích Dẫu ma hiện ra vẫn có lợi ích Vì sao vậy? Do chẳng chấp trước tâm có thể quý nhất Phật hiện thì tâm càng thanh tịnh Ma hiện thì do tâm thanh tịnh chẳng chấp trước Nên ma không thể quấy nhiễu được Tâm càng thêm thanh tịnh Đạo nghiệp từ tiếng Nay ngộ nhiên có chuyện biến hiền Bèn sanh hoảng sợ Chẳng dám niệm Phật Tâm đã mất chánh niệm rồi May mà chẳng phải là ma hiền Nếu là ma hiền Vì không dám niệm Phật Nên ma liền có thể nhập vào tâm khiếu Bị ma dự phát cuồng Chôn vùi chánh niệm Sao chẳng biết tốt xấu đến mức như thế Sợ là ma hiện Thì càng phải nên xuất sắn khẩn thiết niệm Phật còn ma ấy sẽ tự chẳng có chỗ dung thân Như ánh sáng chiếu đến Tối tâm tự nhưng chẳng còn Tránh đến tà tự tiêu diệt Sao lại sợ ma hiện Bèn chẳng dám niệm Phật Mây chẳng phải là ma Nếu quả thật là ma thì đã trao toàn quyền cho nó rồi Pháp để tự mình đối trị Hoàn toàn chẳng dùng tới Bỏ mặt cho ma khuấy Buồn thay, xót thay Niệm Phật ngẫu nhiên sanh lòng bi cảm Cũng là điều hay Nhưng chớ nên chuyện muốn dấy lên cảm tượng ấy Nếu tâm thường muốn dấy lên cảm tượng ấy Chắc sẽ đến nỗi bị ma dừa chẳng thể cứu được Hãy nên dự tâm như hư không Chọn chẳng có một vật gì trong tâm Dùng tâm thanh tịnh ấy để niệm Phật Thì sẽ từ chẳng có hết thảy cảnh giới Dẫu có ma cảnh Nhưng do tâm ta như hư không Chẳng sanh kinh sợ Cứ niệm Phật ma ác tự tiêu Nay sợ là ma Chẳng dám niệm Phật thì ví như sợ cường đạo kéo đến bèn trước hết tự mình đem những binh lính hộ vệ trong nhà chuyển đi phương xa chẳng cho họ ở trong nhà đấy chính là đã trao quyền bảo hộ cho cường đạo khiến chúng tròn chẳng sợ hãi gì mặc sức cướp đoạt sạch sành xanh sao mà ngu si đến tột bậc như thế Văn sao đã được in Ước chừng cuối năm nay có thể ra sách Lúc này hãy nên từ từ Quyển Trung và Hà của Tâm Kinh Do lũ đồ đề ma, ngụy tào Ông nói cư sĩ Lâm biếu tặng sách ấy quan chưa từng thấy Chắc là chưa từng được kiểm duyệt chăng Loài sách ấy vạn phần trở nên lưu thông nếu không sẽ làm hại chánh nhãn của người khác Tôi chẳng nhỏ đâu Ông ít quen thói thế tục Quả thực là một vết như cho pháp môn Trong nhất hành cư tập Chỉ có một đoạn nói về chế ngự tà tâm Là chẳng nề năng hai chúng tài gia thuộc tổng thiên thai Sợ ông chưa xét tường tầng chẳng hiếu được bằng ý của ông ta tức là ông bành thiệu thăng nay cũng không cần phải tìm tòi kiếm lại giới ấy do đức phật chế ngài thiện thai đề cao phật mà soạn lời sớ giải bành cư sĩ nào dám nêu bừa ý kiến ước đoán chẳng qua tự mình muốn thực hành tuyệt dục thật sự khế hợp sâu xa tâm phật như vì muốn có người nói dòng Mà làm chuyện vợ chồng Thì cũng chẳng trái nghịch Phật giới Nhưng để cầu có con nói dòng Thì mỗi năm làm một lần Hệ có con nói dòng bèn nên thôi Nếu viện cớ Phật chẳng ngăn cấm chánh dâm hằng ngày thường làm Thì đối với đạo, đối với Phật Với danh phận của chính mình đều trái nghịch Ý nghĩa của chữ thiền túc tức là khéo ngủ Chính là thường ngủ một mình Hoặc vì để cầu con mà tạm chung đụng một phen Sao ông lại chấp chiếc cứng là Ngủ chung với nhau như chuyện ăn cơm, uống trà Bình thường trong nhà Sao lại chẳng biết đạo lý tới mức dư thế Xin hãy nói với Trung Anh Đừng xứ sự như gã si Thì mai sau ác sẽ có lợi ích lớn lao Ý nói nghiệp tiêu chí rằng Chứng tận phước dày và vãng sanh Tây Phương Chứ không phải là nói tới cảnh giới Đã gửi xong 27 bộ đài Sĩ Tùng Trong hai lượt tức trong ngày 31 tháng 5 Và mùng 5 tháng 6 dương lịch Đã giao hết sách cho Tôn Chí Trạch và cha ông rồi Do in tới một vạn bồ Người đứng ra in nhiều thì giao chức một ít Những người bó tiền ít sẽ giao hết để khỏi tốn công Sách được giữ tại hội quán ở Thiên Tân Ngày mùng 2 tháng 6 năm Ất Sửu 1925 Lá thư số 336 Thư trả lời cư sĩ Trần Xí Mục Thư thứ bảy Nhận được thư khôn ngăn vui mừng An ủi Pháp danh của cha ông Trùng với tên lót của các cháu Hãy nên đổi thành Pháp Hòa Hòa là hợp Tức là phỏng theo quán âm Bồ Tát Trên hợp với bạn giác dự tâm Của mười phương chư Phật Dưới hợp với ý đau xót Ngưỡng mộ đồng nhất của mười phương hết thầy chúng sanh Xin hãy làm cho cụ chân thật sanh lòng tịnh phát nguyện Thì lợi ích do nghe đạo mới trở thành sự thật được Nếu không chẳng sanh Tây Phương Dẫu có phước báo trời người Thì phước báo ấy hệt như sương bụi sớm Trong khoảnh khắc chẳng còn có ích chi đâu Vợ ông đã phát tâm niệm Phật Hãy nên chuyên chú trọng niệm Phật Trong khi tịnh tòa cũng nên niệm thầm trong tâm thì mới không mắc khuyết điểm nào. Sợ rằng cách tịnh tòa của đồng thiện xã là cách vận khí. Bởi lẽ phàm hết thảy ngoài đạo đều lấy vận khí luyện đan làm bỉ quyết chẳng chịu nói với kẻ chưa nhập môn. Bọn họ chẳng biết đấy vốn là pháp để dưỡng xác thân, chẳng ăn nhập gì với đạo cả. Đức Phật dạy người đoạn trừ phiền não tạp khí Minh tâm kiến tánh Nhưng chúng sanh nghiệp sâu huệ càng Chưa thể chứng đắc ngay trong đời này Cho nên Ngài mở toan phương tiện lớn lao Dạy chúng sanh tính nguyện niệm Phật Để mong cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương Cách tịnh tọa của bọn họ Tức đồng thiện xã Chẳng thể gọi là thiền được Thiền có nghĩa là tịnh lự Do bọn họ chẳng biết ý nghĩa của danh từ thiền Những bừa xưng danh thuộc chánh pháp Nhưng trong tâm xen tạp những vọng tưởng của tà ma ngoại đạo Cho nên bị ma dự phát cuồng Luyện đan, vận khí, cầu thần thông Thấy thần, thấy quỷ Trong tâm ý niệm suy lường tưng bừng Làm sao có thể la tính được cần biết rằng Đức Phật dạy có người chuyên chú cực lực giữ vẹn luân thường Nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành Kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật Chọn chẳng có điều gì không thể nói với người khác được Cái đạo đóng cổng, khóa cửa Truyền dạy riêng cho nhau của họ Đừng nói trong ấy có những điểm xấu Nghĩ như cho rằng pháp luyện đan vận khí là chánh đáng đi nữa Thì đấy cũng chẳng phải là đạo để liễu sanh tử Huống chi chưa chắc là chánh đáng ư Xin hãy chuyên tu tịnh nghiệp Khi tịnh tòa bèn lắng lòng Thâm niệm Phật hiều Đừng xen thêm công phu của bọn họ Thì sẽ chẳng trở ngại gì Ngày mùng 7 tháng 11 năm Ất Sửu 1925 Lá thư số 337 Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục Thư thứ 8 Có thể nói là mẹ ông đã có thiện căn từ đời trước Nên mới được cả nhà ông niệm Phật hồ niệm lúc cù lâm chung nếu những lời ông kể về các tướng chàng lúc cụ sắp mất và sau khi đã qua đời đều là chân thật chẳng dối thì chắc chắn cụ được vạn sanh. Nếu là lời đam đặt sẽ chẳng có ích gì cho mẹ, ngược lại còn mắc lỗi lớn. Ông chỉ nên bớt đau buồn để niệm Phật và bảo người nhà đều cùng niệm Phật Tuy nói là vì cầu siêu cho mẹ mà niệm Nhưng thực ra đem so với việc chỉ niệm cho chính mình Thì công đức càng lớn hơn nhiều lắm Dùng những điều này để bào ban Họ sẽ điều phát lòng hiếu thảo Trong khóa tùng sớm tối quan sẽ hồi hướng cho mẹ ông bảy ngày Để chọn hết tình bằng Người đời nay đã xấu hiếu danh khi cha mẹ đã khuất bèn viết truyền Soạn ký đều là màu mè rộng tuếch Chỉ nên dốc sức tu trì Để cha mẹ chưa được vạn sanh Sẽ lập tức được vạn sanh Đã vạn sanh sẽ tăng cao phẩm vị Đấy mới là nhiệm vụ trọng yếu Nhằm chọn hết tấm lòng của kẻ làm con đối với cha mẹ Những chuyện khác điều nhầm làm ịnh tai rộn mắt thế tục mà thôi Cha ông tuổi đã cao Hãy gấp dốc sức khuyên cụ siêng tu Để khỏi kém xúc mẹ ông Đời người chuyện gì cũng có thể nhường người khác được Chỉ có chuyện này chẳng thể nhường ai Vì thế khổng tử nói Gặp việc nhân thì phải làm Dẫu thầy mình cũng không nhường Ông nói đến chuyện Giấy vàng viết thần chú bằng tiếng phàn Lẽ đâu không có lợi ích Nhưng cái gốc của lợi ích nằm nơi lòng thành Nếu có lòng thành thì lợi ích càng lớn Nếu luôn tuồn như trò đùa trẻ con Thì lợi ích sẽ nhỏ nhói lắm Tục ngữ có câu Lòng người nếu thành thật Đá vàng còn phải nứt Huống là Phật Bồ Tát há chẳng cảm ứng ư Trung thất tức là lễ 49 ngày Thỉnh tăng niệm kinh cũng nên đổi thành niệm Phật Nếu có vị tăng thanh tịnh thì được Chứ nếu chỉ có loại tăng ăn mặn uống rượu Thì hãy nên dành khoản tiền ấy Để giúp đỡ người gặp cảnh ngặt nghèo Chỉ cần gia quyến niệm Phật mà thôi Cần gì phải bắt chước làm theo khuôn sáo thế tục Cũng không nhất định phải tới phổ đà Hễ thuận tiện thì tới Nếu không đừng tới Thấy mật quan chọn chẳng ích lợi gì Do vậy chẳng thà chuyên tâm y theo văn sao Để hành còn tốt hơn Hiện thời thế đạo nhân tâm bại hoại đến cùng cực Không thể vãn hồi chỉ có cực lực đề xướng Nhưng quả báo ứng và giáo dục trong gia đình Để làm cỡ duyên xoay chuyển Giáo dục trong gia đình cũng phải chú trọng Nhưng quả báo ứng Dạy dỗ con gái nên kèm thêm chuyện ăn chay Bởi lẽ có đời thiếu người hiền Là vì trong thế gian thiếu mẹ hiền nếu con cái từ bé đã được mẹ hiền dạy dỗ, ung đúc thành tánh, thì sau này ắt sẽ có thể giúp chồng thành tù phẩm đức, dạy con cái đều thành người hiền. Nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiện chức, trách nhiệm ấy so ra càng nặng nề to lớn hơn nam nhân. Người đời chẳng biết dàn nói, suy xét nơi đây cứ lầm lạc muốn cho nữ nhân Tham dự chuyện chánh trì giống như đàn ông Chẳng biết sự vụ đến mức tột bậc như thế đó Do vậy cõi đời ngày một hết sức loạn lạc Người hiền ngày một hiếm hoi Ngày mùng chín tháng chín năm Dân Quốc mười lăm một nghìn chín trăm hai mươi sáu Lá thư số ba ba trăm mươi tám Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục Thư thứ chín Nhận được thư ông và thư của Mân Phật Hóa Xã Cùng với bài ký tường thuật Đại Cương Những chuyện quan trọng Hiểu rõ đường lối của Phật Hóa Xã là chánh đáng Nhưng còn thiếu chuyện chủ nơi một môn tịnh độ Để mong thoát lìa thế giới xa bà ngay trong đời này Chương trình hoạt động đào tạo của Phật Hóa Xã vẫn chưa thể quyết đoán. Qua chương trình học tập nghiên cứu dành cho nữ giới, biết xã hữu vẫn học tràn lan, chưa hiểu rõ tột cùng đạo lý tịnh đồ. Bọn họ đã chiều quy y, hãy nên trần thuật đại lược những nghĩa trọng yếu, những điều khác hãy bảo họ đọc trọng văn sao. Liên Anh, hiếu thảo sâu đầm thật đáng khâm phục kính trọng ngồi chánh nói chẳng hồi hướng vẫn được lợi ích lớn lao lời ấy không thỏa đáng bởi lẽ phàm phu thiếu sức chánh niệm hồi hướng thì những gì đã tu sẽ đều quy về phước báo trời người không hồi hướng mà có thể khiến cho cha mẹ đã khuất từ lâu được hưởng lợi ích siêu đồ thì chỉ có bậc thánh nhân đắc đầu mới có thể làm như thế được Lời của Ngồi Chánh đã nói Chính là lẫn lộn giữa thánh và phàm Coi cả hai giống hệt như nhau Trở nên nghe theo Hễ nghe theo thì đừng nói là không được vạn sanh Ngay cả phước báo như thiên cũng chẳng ổn thỏa Bởi lẽ không có cảm thì sẽ chẳng thể cậy vào Phật lực nếu chỉ nhờ vào sức tu trì của chính mình Thì so ra sự cơ cảm ấy sẽ khác xa vời vời Sự cơ cảm do lòng thành tạo nên Còn như nói nhìn vào hạnh nguyện Đạo lực của con cái Để phán đoán sự vạn sanh Thì còn có đạo lý Nhưng cũng chẳng thể chấp chặt hẹp hòi một bề Cho là chính mình được thượng phẩm thượng sanh còn cha mẹ thuộc hạ phẩm Do tâm nguyện của con cái Do tốt căn của cha mẹ Và sự phát tâm trong hiện tại Nên mỗi trường hợp đều khác biệt Khuyên điểm kinh điển thì phải thành phải kính Nếu làm theo cách của kẻ học vấn lão luyện chấm câu cho văn chương Thì quá thật cái tội khinh nhường thật nhiều Hãy nên răng dè Nói chung, ai nấy đều phải chú trọng sự thật. Những kẻ xướng ra những thuyết la lùng, hủy bán lăng nghiêm, khởi tính, đều do cái lòng ham danh gây ra, mong được thiên hạ hậu thể xưng tụng mình bằng hư danh, là bậc đại trí huệ, là vì biết được chỗ kẻ khác chẳng hiểu biết, chứ chẳng biết trong đời này bị người sáng mắt xem là kẻ đáng thương xót khi mất đi sẽ đọa trong ác đào vĩnh viễn không có lúc thoát khổ cái danh khiến cho con người bị làm lạc đến mức như thế đó Cháu ông và các cư sĩ vốn đều có thiện căn từ đời trước Cho nên biết được chánh lý của Phật Pháp Chẳng bị ngoại đạo mê hoặc Bọn họ đã gửi thư xin quy y sẽ đặt pháp danh cho từng người và gửi thư cùng chương trình thẳng sang Phước Châu. Bản văn sau Tăng Hoàng Chánh Biên sắp được xếp chữ xong, hiện thời tăng thêm 110 trang, sẽ in trong tháng 2 hay tháng 3. Nếu muốn kết duyên, xin hãy gửi thư sớm. Lần này, sách dày hơn 400 trang là do gần đây giấy đất mỗi bộ giá khoảng chừng bảy tám cắt hoặc tám chín cắt do chưa xếp chữ xong nên chưa thể định giá được nếu để lỡ dịp in chung lần này sau này thỉnh sẽ đắt hơn nữa lá thư số 339 thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục thư thứ 10 nhận được thư đầy đủ Lời khải khuyến mộ cho ngọa Phật Điền rất hay Nhưng cũng khó thể nào phục hơn được Vì các sứ đang gặp phải tai nạn đau binh Lo cứu mạng cho những nạn nhân còn không xuể Sức đầu lo đến chuyện này quan gửi thư và bốn gói đại sĩ tùng cho Phước Châu Phật Hóa Xã vào ngày mùng 10 tháng Giêng lại kèm thêm một gói chương trình bản ghi chép những chuyện quan trọng trong Phật hóa xã và bốn bộ vô lượng thọ kinh sớ, đặc biệt gửi bằng thư bảo đảm, nhưng chọn chẳng có hồi âm. Ngày 22 tháng 2 lại gửi thư cho La Khanh Đoan, hỏi đã nhận được sách và thư hay chưa? Đến nay vẫn chẳng có hồi âm. Do chiến sự, văn sao bị chậm trễ chưa xong Gần đây đường thư tính sang Thượng Hải vẫn còn thông suốt Nhưng mấy lần gửi thư sang thư cục đều chẳng thấy hồi âm Rốt cuộc chẳng biết là như thế nào Khoản tiền 50 đồng để in sách như đã nói đó Hãy nên gửi sang chùa Thái Bình ở Bến Trần Gia, Thượng Hải Giao cho Hòa Thượng Chân Đạt đừng gửi tới Phổ Đà Đường Bưu Điện lận hối đói Tài phố đà đều chẳng thông Nếu chuyển tiền sang Định Hải hoặc Ninh Ba Vẫn phải nhờ người đi lạnh Rất bất tiện. Gửi sang Thượng Hải là ổn thọ nhất Hiện nay tình thế đại loạn vừa mới dấy lên Hãy nên tích cực niệm Phật Ngoài chuyện này ra Chẳng có điều gì để dặn dò nữa Lá thư số 340 Thư trả lời cư sĩ Trần Xí Mục Thư thứ 11 Thư nhận được đầy đủ Vui mừng an ủi tột bậc Nay gửi một gối tịnh nghiệp chị Nam Cuốn tâm kinh khẩu nghĩa Được in ở Thượng Hải Chính là theo nguyên bản của cư sĩ Đường Đại Viên Bản do cư sĩ Trần Chánh Hữu thuộc thiên tân lưu thông sứ đứng ra in đã được quan sửa chữa đại lược so với nguyên văn của ông ta thì thông suốt hơn xin hãy thính từ phật kinh lưu thông sứ văn sau đã được in sách sẽ được giao ra vào ngày hai mươi mấy và sẽ gửi đến những người chịu trách nhiệm in tôi vốn muốn qua thượng hải vào cuối tháng tư để sắp xếp in đài sĩ tùng nhưng về sau có chuyện phải trì hoãn lại thêm phong trào đình công của công nhân đang sôi nổi phải đợi khi phong trào lắng xuống mới đi được sẽ ra sách trong năm sau đây là dự tính đem in trong thời gian gần nếu nhất thời chẳng bình yên được càng chẳng biết sẽ phải trì hoãn bao nhiêu lâu nữa Thư của Hàng Giang trong phần ký tên Ở cuối thư chỉ viết là kính trình Trước đấy quan chưa đọc kỹ Đến khi đạo phúc đáp rồi mới trông thấy Nên phê vào cuối thư Ông ta chẳng những không biết Phật Pháp Mà ngay cả những lối cư xử thông thường Cho đẹp lòng người trong thế gian Cũng chẳng hiểu biết Hỏi Phật Pháp với người khác mà ngạo nghệ như thế há người như vậy có thể đạt được lợi ích chân thật nơi Phật Pháp ư Cũng chẳng qua là góp phần náo nhiệt mà thôi Ông ta tính tự đặt pháp hiệu là thiền căn quan đặt tên cho ông ta là Huệ Hải Đấy chẳng phải là đặt pháp danh quy y cho ông ta Vì ông ta chẳng xin quy y Dẫu có xin cũng không chấp nhận vì tâm ông ta chẳng chịu nhún nhường Cho nên không thật tình quy y Phàm thứ từ gửi đến Mặc cho người gửi ngạo nghễ như thế nào quan điều trả lời Đáng quở trách thì quở trách Hễ cần phải nói thẳng Thì chẳng cần biết người ta có cung kính hay không Cứ nói thẳng Nếu ai gửi thư xin quy y Mà chẳng chịu nhúng mình bèn cử tuyệt chẳng chấp nhận Cũng có người gửi thư cầu khẩn lần thứ hai Nhưng cũng có kẻ chẳng trả lời thư quan gửi đến nữa Lễ giáo si vi đáng than thở thay Lá thư số 341 Thư trả lời cư sĩ Huệ Minh Cụ già 83 tuổi Tháng ngày chẳng còn mấy Vần nước của Trung Hoa Dân Quốc nguyên ngập như trứng chồng Gặp nhầm hai chuyện này Tức tuổi đã 83 Và vận nước nguy ngập Hãy nên miệt mài niệm Phật Để cầu vạn sanh Lại còn phải xuất lãnh người nhà Nhất trí niệm Phật Để dự bị khi ông qua đời Bọn họ có thể trợ niềm Lại còn phải dặn đi dặn lại Lúc ông Long chung Họ trở nên tắm rửa, thay quần áo sẵn, hỏi chuyện. Những điều này hãy nên giao phó sẵn, an ủi, khóc lóc, vân vân. Mặc cho người ấy ngồi chết cũng được, nằm chết cũng xong. Mọi người đồng thanh niệm Phật, niệm mãi cho tới hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi tắt hơi. Rồi mới sắp đặt hậu sự, muôn phần đừng làm quá sớm không riêng gì người già chết nên như thế Mà ngay người trẻ tuổi chết cũng nên như thế Đấy chính là một đại sự khẩn yếu nhất lúc cuối cùng Nếu chẳng tập luyện sẵn và nói sẵn lễ lợi hại Chưa có ai chẳng bị biến thuộc vì phụ chân mù quáng Mà làm hóng truyền Một pháp niệm Phật chính là pháp môn lớn nhất để Phật phổ độ hết thầy chúng sanh Nếu gặp nguy hiểm Hãy niệm liền có thể gặp dự hoa lành Lúc vô sự mà niệm sẽ tiêu tai tăng phước Nhưng cần phải cầu sanh Tây Phương Thì mới là lợi ích lớn lao rốt ráo Chính trang pháp danh được viết trong một tờ giấy khác Những pháp danh như Tông Viễn, Tông Trì, vân vân Điều nhằm dạy người quý y sùng phùng Nổi theo các vị tổ sư Hoàng dương tịnh độ thợ trước Tông là gốc là chủ Viễn chính là Viễn Công Đại Sư Đề Tấn Tên là Huệ Viễn Là sơ tổ của Liên Tông Trì chính là em của Ngài Tức Huệ Trì Vĩnh là Huệ Vĩnh Sức chính là Đạo Sức Chiếu là Pháp Chiếu Loan là đàm loan Chữ loan cũng có khi viết là loan Đạo là Ngài Thiện Đạo Tức là dạy họ nương theo các vị Đại Tổ Sư Trọng Liên Tông để tu trì Đứa cháu nội bé có tên là Phước Hà Phước đã cao xa, thọ ắt dài lâu Những tên khác không cần phải giảng giải Vương Ấu Nông chưa hề quy y Vợ và đứa con thứ tư đều quy y Đứa con thứ hai và một cô con gái chưa quy y Nay gửi mười gói cảm ứng thiên trực giảng Gồm một trăm mấy chục cuốn Bảo những đứa trẻ nghe thơ đọc tùng Lại còn giảng nói cho chúng Sau này chúng sẽ chẳng đến nỗi không biết nhân quả Dẫn mình vào lối mòn của hạng người trộm cướp Lá thư số 342 Thư trả lời cư sĩ Lý Thính Đào Thư thứ nhất Nhận được thư Biết đứa con thứ của ông bị chết yểu Khi gặp tình cảnh ấy Lòng người thường khởi lên oán hận Sanh biến nhát Hãy nên biết rằng Đời người nhân quả phức tạp Hệ có nhân ắt có quả Hệ có quả quyết chẳng thể không có nhân Biết nhân trước quả sau Sẽ chẳng sanh oán hận Biết đức cảm được trời ắt chẳng đến nỗi gặp nghịch cảnh nhỏ nhoi Bèn biến nhát tu tâm Ví như trời Lúc thoạt đầu thì nóng Chợt đột nhiên mát rười Hoặc thoạt đầu đang mát Chợt lại nóng hừng hực Đấy chính là biến động tạm thời Chứ không phải lúc nào cũng thường như thế chỉ tận hết tấm lòng ta để tu Chẳng cần bận tâm ta gặp phải nghịch cảnh hay thuận cảnh Người làm được như thế ắt sẽ vĩnh viễn hưởng nhiều phước Nếu do gặp chuyện nhỏ chẳng vừa ý Bèn nổi tu trì vô ích Đấy chính là chi kiến của kẻ vô chi vô thức Dẫu cho cả đời không gặp chuyện gì trái ý cũng có thể đạt đến địa vị chọn hết bổn phần vui theo màn trời. Nếu có thể tu trì không lười, ác sẽ sanh được đứa con tốt lành, sống lâu, đức hành. Nếu chẳng cần biết tốt xấu, chỉ cút sao nó, không chích yểu, lỡ nó vơ vét mơ màng của chấm họ để cất giữ trong ngân hàng ngoại quốc cũng như gặp phải đứa giết cha giết mẹ có đứa con yêu chẳng bị chết yểu kiều đó Có bao giờ là may mắn đâu Thử con cái không ra gì ấy Nếu chết yểu chính là do đức lớn cảm thành Nếu trong lúc đó những đứa con thuộc loài ấy chết yểu hết sạch Thì nước ta đâu đến nỗi hết thuốc chữa Chỉ còn đời chết ư Chỉ nên lắng lòng niệm Phật để tiêu nghiệp Hồng chiêu cảm tốt lành tháng 9 năm Quý dầu 1933 Lá thư số 343 Thư trả lời cư sĩ Lý Thính Đào Thư thứ hai Ngữ lục của linh tổ không liên quan gì với sơn trí Nếu là bài minh trên tháp hoặc tiếu truyền Thì có lẽ còn cần đến Chứ đối với hình tượng thì cổ đức các đời đều không có điện thờ Hình ảnh dù có gửi đến cũng chẳng tiện sắp đặt Bởi lẽ linh nham hiện thời hoàn toàn chẳng kế thừa linh nham xưa kia Sau loạn Hồng Dương Chùa chỉ còn lại một cái tháp nát Những thứ khác đều cháy sạch ra cho Huống chi pháp môn nhà chùa hành trì hiện thời là tịnh đồ Lệnh tổ là bậc tri thức trong thiền tông Luận về phía chùa miếu thì không phải là thừa kế Luận theo phương diện pháp đạo thì là môn đình khác Ví như ngồi thuyền đi đường thủy hoặc ngồi xe theo đường bộ Sau khi về đến nhà thì hoàn toàn giống nhau Nhưng xét trên đường đi thì mỗi cách mỗi khác Người đời nay chẳng phải là đại thông gia Tròn chớ nên nói lời viễn dung Chỉ mong sao dễ nghe đến nỗi không được lợi ích thật sự chữ công chính là đệ tử cao nhất của sư hán nguyệt tàng hán nguyệt muốn làm cao nhân bậc nhất xưa nay hết sức kình trống tổ thiên đồng mật bọn hoàng nhẫn cụ đức vân vân đều là phường khinh miệt tổ chữ công vẫn không có thứ tập khi ấy đúng là bậc đáng cho người đời xấu khâm phục kính trọng vầy tháng 2 năm Giáp Tuất 1934 Lá thư số 344 Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền Thư thứ nhất Đối với đạo để cầu con Người ta thường trái nghịch Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp Tánh tình hiền thiện Ba thứ Phước, Huệ, Thọ đều chọn đủ thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mòn, thường uống thuốc tráng dương, thường ân ái. Đấy chính là cách để chống chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lép hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng có thể đậm bông kết hạt Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái Hoặc nửa năm tối thiểu là một trăm ngày Càng lâu càng hay Hãy nên nói rõ với vợ Đôi bên đều giữ ý niệm này Mỗi người ở khác phòng Nếu không có nhiều phòng Quyết phải nằm giường riêng Lúc thường ngày chọn chẳng tưởng vợ là vợ Hãy nên tự như chị em gái Chẳng khởi một tà niệm nào Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi Đợi cho vợ sạch kinh nguyệt Cần phải nhằm lúc tiết trời chống sáng Nhằm ngày lành tháng tốt Ăn nằm với nhau một đêm ắt sẽ có thai Từ đấy bệnh viện chấm dứt truyền ân ái Cho đến khi sinh con tròn 100 ngày Rồi mới có thể tiếp tục ân ái sau khi vợ thọ thai Nếu ăn nằm một lần bọc thai sẽ dày thêm một lần dễ nguy cơ thai độc một lần Hoặc còn có thể vì lệ đó mà tử cung Thường bị mở ra Chắc dễ bị sảy thai Những điều kiên kỵ này Nhiều người không biết Dẫu có kẻ biết Cũng chẳng chịu tuân theo Vì thế đến nỗi Chẳng sanh được con hoặc con chẳng thành hình được hoặc sinh ra đứa con bấy bớt đoán màng chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm ngược ngào đổ hô vận mạng xui xẻo ngược ngào biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên hằng ngày cứ làm chẳng bị chết kể ra là may mắn lớn lại phải giữ tấm lòng từ thiền lợi người lợi vật Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền Mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích Đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm Đầy ấp bụng già là một khối nguyên khí thái hòa Bừng bừng ý niệm vì chúng sanh lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hãy nên niệm theo cách này Niệm càng nhiều càng tốt Sáng, tối, lệ bái Niệm bao nhiêu đó Ngoài ra, đi, đứng, nằm, ngồi, điều niệm Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm Nhưng phải giữ lòng cũng kính Hãy nên mặc áo quần Đừng nên trần truồng Hãy nên niệm thầm trở nên niềm ra tiếng Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm Có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô Chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát Chú Bạch Y niệm cũng được Không niệm cũng chẳng sao Ông giữ tấm lòng như thế Làm việc vấn niệm Và báo vợ cũng giữ tấm lòng như thế Niệm trong khi làm việc cho đến khi sanh nở vẫn niệm, Lúc đang sanh nợ chớ nên niệm thầm Phải niệm trả tiếng Những người săn sóc chung quanh Đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy Đảm bảo không có những chuyện đau khổ, khó sanh Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở Vì lúc ấy phải dùng sức đầy đứa con ra Nếu niệm thầm chắc bị bệnh tồn khí Nữ nhân hệ cấn thai chớ nên nội nóng Hễ nội nóng đùng đùng sẽ bị sỉ thai Cũng như tánh tình ngang ngược hung dữ ấy Sẽ truyền qua đứa con Khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác Thêm nữa khi cho con bú ắt phải tâm bình khí hòa Nếu nội nóng đùng đùng Sữa điền biến thành chất độc Trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay Nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết Quyết chẳng có trường hợp nào không chết Nếu hơi nội đó thì chất độc ít Tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bình. Vì thế con cái của nữ nhân Ưa nội đó bị chết nhiều lắm Bệnh tật nhiều lắm Chính mình cho con bú Hoặc mượn bú em cho con bú đều giống như nhau Hễ nỗi nóng đùng đùng Muôn vàng trở nên cho trẻ bú Trong lúc ấy phải nên buông xuống Đời cho tâm bình khí hòa Qua nửa ngày rồi mới cho bú Lúc cho bú Trước hết phải vắt sữa Ra chừng nửa chén trà đổ đi Lau chùi đầu vũ Rồi mới cho trẻ bú Thì trẻ sẽ không bị hòa ương gì Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng chuyện này sách y học xưa nay đều chưa ghi rõ gần đây do từng trải mới biết mối họa này nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa khiêm tốn sau này sanh con ắt nó về tính ắt hiền lành ắt chẳng bị chết ắt chẳng đổ bình. phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nữa là do mẹ nồi nóng mà ra chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm thiên hạ xưa nay do sự độc giết hại con trẻ chẳng biết bao nhiêu hằng hà xa số chẳng đáng buồn ư do ông làm vui lòng cha mẹ Đến tôi nói từng tầng với ông Hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương Ông và vợ ông cũng đều nên như thế Lá thư số 345 Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền Thư thứ hai Nhận được thư của ông hồi tháng 9 quan lấy cớ già cả không có một lực và tinh thần để từ chối. Hiện thời binh lính, giặc cướp tràn ngập trên đường, thư từ, bưu kiện thường khó đến nơi. Lá thư kế tiếp gửi trả lại, điệp văn của ông chưa nhận được. Lá thư vào tháng 12 thì nhận được. quan chẳng nghĩ biện pháp của ông là đúng lắm Tính đến khoảng tháng 2 Khi không có chuyện gì Sẽ soạn một chương trình cầu con nói dỗi Trước hết dạy người cầu có con nói dội tiết dục Tu đức để bồi đắp tiên thiên Kế đó bảo họ niệm Phật Bồ Tát Để cầu có được đứa con Phước đức trí huệ Tiếp đấy khuyên họ tích cực giáo huấn con cái từ lúc bé Để chúng trở thành hiền thiền như thế thì càng nhiều con càng hay Nếu không chặn tiết dục Dẫu có sanh được con Cũng thuộc hạng bấy bớt Không nên cơm cháo gì Chặn giáo huấn Sẽ nuôi thành phường bại hoài Làm nhục tổ tông Chẳng thà không có con còn tốt hơn Nếu quan soạn hoàn chỉnh chương trình ấy rồi Thì sẽ đem gửi tới xin đừng gửi thư tới nữa Chậm nhất là quan sẽ giao thư cho Bưu điện vào cuối tháng 2 Đây là thứ văn tự chẳng cần ngay lập tức Nên không cần phải miệt mài soạn cho xong Lá thư số 346 Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền thư thứ ba Năm ngoái tôi gửi thư cho ông nói có thể gửi chương trình cầu con vào cuối tháng 2. Gần đây, do chứng đạt Lão Hòa Thượng đã hơn 3 năm chưa gặp mặt, nay Ngài bèn cùng các đệ tử quy y thời trước và Pháp Sư Đức Sâm đến núi trong ngày 20 tháng này. Do vậy không rảnh rỗi để viết lách. Tôi đã nói với Pháp Sư Đức Sâm bảo thương vụ ấn tư quán chế bản kiểm quan bỏ ra 50 đồng để làm chi phí chế bản chắc cũng đủ dùng bản kẽm làm xong sẽ cất ở chỗ pháp sư đức sâm tại thượng hải ngõ hầu tín sĩ có thể ấn lót bất cứ lúc nào đợi khi bản kẽm được chế hoàn chỉnh sẽ kỵ họ tạm định một giá Ông Thịnh bao nhiêu sách đó Thì hãy gửi bưu phiếu qua bưu điện Về chùa Thái Bình Ở đường Bắc Đô Thành, Thượng Hải Tiếp xúc với Pháp Sư Đức Sâm Sợ rằng càng về sau này Giấy càng đắt hơn Giá sách càng về sau này càng đắt hơn Chẳng thể vừa theo giá in lúc đầu được Nếu ông lo liệu chuyện này Quyết có thể mỗi chuyện đều đúng như Pháp được Sư Đức Sâm giúp quan giàu chánh Đổi chiếu mười mấy năm Chắc chắn mỗi mỗi điều đúng như Pháp Chỉ có điều sách in ra Có gửi sang đất ôn Thuộc tỉnh Chiết Giang được hay không Vẫn là điều khó đoán biết trước được Nếu có bạn bè tin cậy Có thể đem tới tận nơi Thì tiện lợi hơn nhiều lắm Lá thư số 347 Thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng Thứ thứ nhất Trọng thư nên viết cả tục danh Chớ nên chỉ dùng pháp danh Ngay cả họ cũng không ghi May là có cừu cư sĩ Nếu không thư trả lời cũng khó đưa tới nơi được Vì pháp danh người ta phần nhiều chẳng biết Chắc sẽ đến nỗi bị chậm trễ hay thất lạc Sáu người ấy đã muốn quy y Đều đặt pháp danh cho mỗi người Xin hãy giao cho họ Lại cần phải nói với bọn họ Đã quy y tam bảo ắt phải sốt sắng tu trì tịnh nghiệp Ai nấy lại còn phải chọn hết bổn phận của chính mình Để người đời đều cùng khâm phục chính mình Đã chọn hết đạo, luân thường, hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ Thì mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật Nếu không, dẫu được cái danh quy y xuông Chọn chẳng có thực hành tu trì Sẽ trở thành kẻ ham danh ghét thật Do không có thật thì danh cũng chẳng thể thật sự đạt được Hiện tại thời cuộc nguy hiểm Bất luận già, trẻ, trai, gái đều nên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để dự phòng. Những điều khác đã nói tường tận trong gia ngôn lục vân vân. Quan già rồi, tinh thần lẫn một lực công phu đều chẳng đủ, chớ thường gửi thư tới, ngõ hầu đôi bên chẳng bị quấy nhiễu thì mới nên. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 27 Kề tu trì